đây chính là một khu vực thành phố bị bỏ hoang bởi khu vực lá xanh ở phía bắc Ukraine gần biên giới Belarus ấy, và bị bỏ hoang từ năm 1986 sau thảm họa Chernobyl. Dân khố dân số xảy ra trước khi tai họa hạt nhân là 50.000 người. Đây chính là một trong những thành phố mà sau thảm họa nhân bị di tản trong vòng 2 ngày thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ờ, vào Google Maps để vào để bây giờ chúng ta sẽ cùng vào Google Maps để khám phá thành phố này chúng ta sẽ đợi trong ít lát đợi trong giây lát chúng ta sẽ đợi trong giây lát chúng ta sẽ nhập tên thành phố này vào và ờ, chúng ta sẽ đến với Ukraine một thành phố bị bỏ hoang với 50.000 người đây chính là cái thành phố Vipra ờ, đây chính là toàn bộ thành phố đây Vipra của Ukraine với cái khu nhà như thế này chúng ta có thể nhìn thấy được đâu là cái đấy chúng ta chỉ cần nhìn vào những hình ảnh này thôi là những cái nơi mà bị bỏ hoang đây chính là từ cái khu nhà máy chip Chelyabinsk phóng to bằng map ờ, vệ tinh để cho các bạn xem dễ nhé đấy những cái khu nhà như thế này mà đây chính là một trong những thành phố mà có rất nhiều cây xanh như thế này đây đây và cũng có rất nhiều con đường và ở đây các bạn có thể nhìn thấy được đây là một trong những cái ờ, tòa nhà văn phòng, tòa nhà mà khu dành cho công nhân ở. Rồi cái nhà máy là ngay gần đây. Rồi cái nơi như ờ, như thế này chúng ta có thể nhận ra chính là cái nhà khu vực mà xảy ra thảm họa hạt nhân. Bạn có thể nhìn thấy thảm họa hạt nhân 1986 một cái khu vực này là bị nhiễm phóng xạ khủng khiếp mà nơi đó không một ai dám ở cả ngay cả cái khu vực này mà đã đây chính là một cái nơi mà được coi là điểm du lịch hấp dẫn rồi chúng ta sẽ mở rộng ra ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là toàn bộ cái khu vực như thế này đây rất nhiều cây nhưng mà điều đáng tiếc là như vậy những cái thành phố không có người ở mà chỉ có có 50.000 dân như thế này như biếp át như thế này bạn có thể hiểu được như thế nào thành phố này nó bị bỏ hoang tàn đến từ bao giờ từ sau cái vụ này ra chúng ta có thể nhìn thấy đây và đây chúng ta sẽ nhìn vào cái ảnh 360 độ nhé để cho chúng ta có thể nhìn vào lần nữa thị trấn ma một thành phố ma Đây có rất nhiều cây và cây gồm cây ở toàn rừng núi đây và lại một con đường rất là một con đường bé như thế này này khu vực ờ, đường Zembrazina Saint Street một con đường nhỏ và dẫn vào một cái ngôi làng nhỏ như thế này mà đây chỉ là một cái điểm điểm hấp dẫn du lịch thôi nhưng mà điều mà không dễ gì khám phá cái khu vực này King Garden giống như cái căn nhà Thuận Kiều Plaza ở Sài Gòn đấy ở trong Sài Gòn có cái căn nhà như thế này đấy bỏ hoang từ rất lâu rồi từ khi mà trước khi thảm họa tận bây giờ mà không ai người ta dám ở đây từ hơn 30 năm nay không có ai người ta dám vào ở cái khu vực này chúng ta có thể nhìn vào đấy là biết ngay là khu vực này không hề một ai ở không một người nào dám ở và không một người nào dám bước chân vào đây dù là những người mà can đảm nhất cũng chả ai dám ở một khu vực này những cái căn nhà mà như thế này ấy, thường là tường là gạch vữa nó hỏng hết rồi nó vôi vữa ra hết rồi mà vẫn còn như thế này chúng ta chỉ cần nhìn thấy mà trước khi xảy ra thảm họa thì dân ở đây thì chưa kịp mà ờ, di chuyển đồ đạc đi điều mà rất là lạ lùng đây là những cái cây mà mặc dù nhìn nó hơi mờ một chút nhưng mà bạn có thể nhìn thấy đây là cái cây mà thường trồng ở xứ lạnh này thường là những cái cây mà ờ, giống như cây ờ, cây phong cây bụi ấy đấy chúng ta có thể nhìn thấy đây trên Google nó là vào tháng 6 năm 15 đây chính là cái cây này thường trồng ở xứ lạnh thôi và bạn có thể nhìn thấy với cái khu nhà hoang tàn như thế này chúng ta có thể vào bên trong những căn nhà này đây nếu trước đây thì nó sạch đẹp như thế đây là cái đây có thể là cái phòng ngủ đây có thể là phòng ngủ đây là có cái tủ này đây là những cái khu nhà như thế này và phía đằng kia xa xa kia đây chính là nhà máy Chelyabinsk mọi người chắc mọi người cũng đã từng biết đến cái nhà máy này nó kinh khủng như thế nào nó thường là cái đường của nó nó bay sang cái hướng bắc ấy và đây thậm chí có cả trụ sở ngân hàng nữa đây là một cái khu vui chơi cũng đã bị bỏ lâu rồi đấy một cái khu vui chơi đây đấy các bạn có thể nhìn thấy đây khu vui chơi nhưng mà ít người đến đây chỉ là đến vãn cảnh thôi vâng và một điều thú vị nữa cũng liên quan đến ngôi nhà này những cái khu làng như thế này chúng ta có thể nhìn thấy những cái căn nhà đã bị rêu mọc hết và đây là những cái cây đây là chắc đây có thể là vào mùa thu là vào mùa sắp đông ấy thì thường là lá nó rụng hết đấy chúng ta có thể nhìn vào đây là mùa đông Ờ, Ukraine đây bầu trời trông rất là trong xanh đường bên quanh cái nhà máy này đây là ngay sát cái khu vực nhà máy chúng ta đang định hướng đến đây nhưng mà mặc dù nhìn nó cao nhưng mà chúng tôi sẽ giới thiệu ở một video gần đây nhất và bây giờ chúng tôi xin chào và lại các bạn nhé